Đây, sai mình sẽ gửi chim cho rất nhiều người nhá Vẫn gửi như mọi lần Hôm nay là ngày 17 à, tháng 1 2018 Anh Linh ở Sài Gòn Anh Sơn cũng ở Sài Gòn Anh Thắng này thì ở Hà Tĩnh Đây, chim anh Thắng này Nó ăn cám rồi mà nó chưa chưa cứng Nhưng mà hôm nay gửi tiện gửi cho mọi người thì gửi thôi Đây, ăn rất là phẩm về đi dọc đường xong <clears throat> về nhà anh ấy vào cắm dần dần vậy Đây, con nào cũng rất là đẹp đây con này đi à, hoạt tính anh em Đây là con chim của anh ờ, anh Linh nhá, anh Linh ở Sài Gòn. Đây. Anh bảo ờ, mình quay cái clip này để <clears throat> anh ấy nhìn thấy mà. trong thùng ấy bây giờ mới đi gì